mời Phan Hương xin cảm ơn uh, bạn dạ Thuận. em uh, chào thầy thực sự là em học uh, rất là nhiều lớp thậm chí là bốn lớp chứ không phải ba lớp mà nhưng mà <laughs> nhưng mà cái cái cái công thức mà thầy mới vừa chia sẻ thực sự là nó quá là vi diệu luôn bởi vì cái cảm xúc nó đến rất là tự nhiên bây giờ đến nỗi mà tim vẫn còn đập <laughs> tim đập tim <laughs> đập thưởng thức và nhìn thấy tiền xung quanh mình quá nhiều luôn <laughs> đó Nghe đây là một người học rất nhiều nha bạn Phan Hương học rất nhiều Phan Hương ở đâu em dạ. em học tới 4 lớp lần mà em cái lúc điểm giờ hiện tại là trời ngoài trời thì đang mưa to lắm nhưng mà cái cảm à, cái cái à, cái, cái cái gì ha cái âm thanh về tiền á đếm đếm gì nè nghe rất là rõ rồi mình nhìn thấy được rõ mình nghe được rõ mình nhìn thấy được rõ và tim mình đập nhìn thấy được đi vào đi cấp két sách từng từng cọc từng cọc tiền <laughs> cái cảm xúc này thực sự là em rất là biết ơn thầy bởi vì là em biết là quan trọng nhất là cảm xúc nhưng mà học những cái lớp kia không phải dễ giàu gì mà mình lấy được cảm xúc đâu thầy mà mà qua cái công thức này của thầy ờ, em thực sự có một cái cảm xúc rất là mãnh liệt cảm xúc rất là mãnh liệt về tiền <laughs> cảm ơn thầy thực sự là biết ơn thầy lắm lắm tất cả những anh chị những bạn có cảm xúc về tiền mãnh liệt như như phạm hương như phan hương tôi khẳng định luôn nha tôi khẳng định luôn trong vài tuần các anh chị thấy dòng tiền chảy về nhà mình kinh khủng khác biệt luôn yes. Yes. khác biệt luôn phan hương đi học rất nhiều lớp thì biết rồi đó tất cả yeah. Dạ. nó đều quan trọng nhất là gì dấu ấn cảm, cảm xúc yeah. Dạ. trong tâm thức yeah dạ nếu như không tạo được dấu ấn này không bao giờ hình thành được dòng tiền trong tâm thức và bên ngoài cũng không bao giờ có dòng tiền chảy thật sự về mình dạ dạ đúng rồi lúc lúc trước em học á em phải dồn cái cảm xúc vô để em em đã thành công rồi nhưng mà em thành công nhưng mà em phải dồn cảm xúc dữ lắm tức là mình phải tạo được một cảm xúc dữ lắm không bây giờ thầy thầy là có cái công thức này là cái câu cái cảm xúc nó đến một cách tự nhiên nó đến rất là tự nhiên chứ chứ chứ không phải mình phải cố gắng đúng rất là biết ơn thầy à, vì đây <laughs> à? là công thức của tôi các bạn các anh chị cứ ứng dụng đi nó sẽ cực kỳ vi diệu đặc biệt những ai đã có cảm xúc mãnh liệt ngày hôm nay các anh chị sẽ thấy dòng tiền trong thời gian tới này thôi trong một vài tháng tới vì sao tôi dám cá cửa với anh chị là gì 4 tháng thực ra tôi dư giả dư giả cái thời gian dài ra như vậy để cho để cho chúng ta đạt được chứ còn thực tế có thể chỉ vài tuần các anh chị đã thấy dòng tiền khác biệt xin cảm ơn phan hương xin mời bạn uh, nguyễn thảo anh kia lắp diêu chị chạy em ở à, chỗ em cũng đang mưa rất là lớn nhưng mà cái cảm giác mà mình đếm tiền xong mình tưởng tượng ra tiền đang chất đầy két mình nhưng như hồi xưa mà mình đã có khoảng khắc mà mình có rất nhiều tiền vậy đó cái cảm xúc rất là tuyệt vời nên là em biết ơn thầy về cái công thức này khơi cho em một cái um, cảm xúc nó rất là nhẹ nhàng tiền nguồn tiền nó về và mình cách mình đếm tiền mình cảm nhận được hồi xưa mình làm mình đếm nhưng mà nó không cảm xúc việc mình thì mình phải làm thôi và mình phải kiểm tra mình đếm tiền thôi chứ không có cảm xúc nhưng mà hôm nay thực sự là rất là nhiều cảm xúc mà mình cứ cầm <laughs> ờ, tiền 500 á và em em đếm mà cũng gần 10 10 sắp 500 á thầy em cứ đếm từ 1 đến 100 xong lại từ 1 đến 100 và em cứ tưởng tượng mỗi lần đếm xong là em xếp vào két mỗi lần em xếp xếp vào két rất là <laughs> rất là thích thú em vô cùng biết ơn thầy <laughs> cảm ơn thầy xin cảm ơn bạn Nguyễn Sa Thảo xin ra mời băng Nhung Nguyễn Nhung vâng ạ xin chào thầy và cả lớp ạ à trước đây em đếm tiền thì em cứ đếm thì chị em cũng chả biết là nó có cái cảm xúc gì nhưng mà thật sự hôm nay em chẳng hiểu tại sao nhưng mà à, tim thì nó cứ đập bịch bịch bịch bịch bịch mà nói thật đến bây giờ hai đầu gối vẫn còn run mà em thì không có kép nhưng mà em đếm được 14 cái sấp tờ 500 và em cảm giác là một cái tấm tiền em cứ xếp 100 xong lại quăng ở đó 100 trăm xong nó xếp ngay ngắn là 14 cái cặp tiền đó, đó cho nên là mồ hôi nó cứ vã ra xong rồi tim thì cứ đập bịch bịch và chân thì nó luôn <laughs> em không em không rõ cảm ơn thầy cảm ơn mọi người ạ thank you rất nhiều thật tuyệt vời xin cảm ơn à, chào bác Nguyễn Dung